Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp khắp ba miền đất nước đã đến với kênh youtube của Điện tử Nghe Nhìn Hải Tuân. Anh em đang đi tìm kiếm cho mình một cái dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi cờ bạc bịp một cách hiệu quả nhất đúng không ạ? Thì à, anh em mà không thể lùa được bài vào đây nếu mà anh em không thể lùa được bài vào thì anh em sẽ sử dụng những cái dòng sản phẩm tráo đổi bài đúng không ạ? Nhưng mà nếu mình đưa được bài vào mình sẽ sử dụng cái dòng sản phẩm gì thích hợp nhất đem lại một cái hiệu quả tốt nhất thì à, hôm nay Ờ, mình xin phép được giới thiệu được chia sẻ cho anh em về một dòng sản phẩm mà khi anh em đưa được bài vào đánh hiệu quả nhất đó chính là cái dòng sản phẩm mà kính áp tròng nhìn xuyên bài thì ờ, thưa anh em mình là <coughs> nhân viên nhà Tuân Macau thì như anh em đã biết đấy Tuân Macau với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề thì luôn cung cấp cho anh em những cái dòng sản phẩm uh, cờ bạc bịp tốt nhất thị trường đúng không giá rẻ chất lượng đảm bảo cho anh em thì anh em muốn mua hàng hay là tìm kiếm bất kỳ cái dòng sản phẩm nào thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với hotline của Tuân Macao theo số điện thoại uh, 0844 17 từ quý nha anh em thì uh, thưa anh em trên màn hình của anh em đây này là một con uh, những hộp của ờ, uh, những chiếc uh, kính áp tròng nhìn xuyên bài thì uh, đây là những cái bộ hộp gỗ nhé còn cao cấp hơn thì anh em có những cái dòng sản phẩm như hộp da này Đấy. hộp da là cao cấp nhất và hộp nhôm đấy. đây là các dòng sản phẩm kính áp tròng của Tuân Maca thì uh, từng cái dòng sản phẩm một mình sẽ đi review cho anh em sau anh em hãy ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để uh, biết được thêm những thông tin chi tiết về tất cả các dòng sản phẩm uh, cờ bạc bịp cũng như là dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài cao cấp uh, mới mình sẽ giới thiệu cho anh em trong các video lần sau nha anh em thì uh, hôm nay mình sẽ đi sâu vào cái con kính áp tròng nhìn xuyên bài hộp gỗ này thì cái dòng hộp gỗ này nhiều anh em đã sử dụng rồi đấy, anh em à, từ rất lâu đã sử dụng nhưng mà hiệu quả đem lại thì vẫn rất là ok thì à, đây mở hộp cho anh em xem nó đã được rút kính áp tròng nhìn xuyên bài hộp gỗ này nó đã được rút gọn đi rất nhiều anh em nhìn này đấy, cho anh em xem rút gọn đi rất là nhiều giờ nó chỉ còn một bộ dụng cụ hỗ trợ anh em đeo gắp đúng không ạ cùng với hai cái len kính áp tròng khi anh em đem đeo cái len kính áp tròng này lên chúng em sẽ có thể nhìn được từng lá bài một nó là lá bài gì chất gì đúng không ạ nhìn được lá bài một chất gì này Đấy. điểm số như thế nào nên nó áp dụng vào chơi các bộ môn như liêng ba cây hoặc là em có thể áp dụng vào chơi phỏ xâm lốc cũng được Đấy. rất là ok có thể biết được bài trên tay người ta Đấy. đây là một mẫu bài kính áp tròng loại 2k nhé anh em loại 2k thì à, ngoài cái mẫu này ra bên mình còn rất là nhiều mẫu khác chẳng hạn như rồng vàng này rồng đỏ rồi kim cương à, nói chung là bài chợ có mẫu bài gì bên mình đều có cái mẫu bài kính áp tròng tương tự như thế thì anh em ờ, khi mua một hộp kính áp tròng nhìn xuyên bài anh em ấn đăng ký kênh thì anh em sẽ được tặng một cây bài miễn phí nhé Đấy, một cây bài miễn phí kèm theo còn anh em mua lẻ bên ngoài thì anh em thích mua loại bài nào bên mình đều có nhé anh em mua lẻ thì ờ, thích loại bài nào bên mình đều có cả khi anh em đeo hai cái lăng kính này đây mình sẽ cho anh em xem cái bài kính áp tròng nó như thế nào thì uh, bài kính áp tròng thì nó không khác gì bài chợ cả anh em ạ giống hệt bài chợ bài bình thường anh em có thể kiểm tra thoải mái bóc xé đều không tan tích nhé nhìn hoàn toàn bình thường như bài bình thường đúng không ạ thì uh, khi anh em đeo kính áp tròng lên anh em sẽ nhìn được từng cái lá bài gì nó là lá gì chất gì chẳng hạn như lá bốn tem này bốn bốn bích này anh em nhìn được nó sẽ là lá gì thế nên khi anh em đi chơi này bộ môn như liêng ba cây thì anh em sẽ biết được điểm của người ta Đấy, mình sẽ thêm tiền xuống tiền sao cho nó hợp lý đúng không ạ với bộ môn liêng và ba cây khi biết điểm của nó thì chắc chắn anh em sẽ là người chiến thắng anh em đợi mình một chút mình sẽ đi lấy một kia dụng cụ hỗ trợ để giúp anh em đọc được từng cái lá bài này nhé à, nó sẽ giúp anh em là nhìn không khác gì khi anh em đeo kính lên khi anh em đeo kính lên nhìn thế nào thì à, mình sẽ cho anh em xem đây nha trên lưng cái lá bài này nó được in một cái chất gọi là chất phản quang thì à, cái chất này này khi anh em đeo kính lên anh em sẽ nhìn thấy đúng không ạ uhm, nó sẽ như thế nào thì à, ở đây không thể cho anh em cảm giác trực tiếp được thì mình sẽ cho anh em xem đấy đây này em nhìn thấy lá bài này lại nhìn hình là bốn không ạ đây rơi gần để cho anh em xem này là k này cho đèn tối đi một chút thì anh em sẽ nhìn thấy Đó, đây cho anh em là k này nhìn qua video có vẻ anh em hơi khó nhìn nhưng mà nhìn ngoài đời thực tế thì nó rất là sắc nét anh em nhìn thấy không ạ là k này mở cho anh em xem k này nhìn qua video thì anh em sẽ nhìn nó hơi là quy này anh em nhìn thấy là quy không ạ ký hiệu của là quy nhìn ngoài rất là sắc nét luôn anh em nhìn qua video thì nó hơi bị uh, sáng một chút nên anh em thông cảm nhưng mà nhìn rất là tốt quy này mình sẽ đọc hết các lá bài cho anh em xem là di này là 10 này là ad này Đó, lá ca tiếp này đây là ca đây anh em nhìn thấy ký hiệu là quy đây không ạ Đấy. rất là rõ ràng luôn khi anh em đeo kính còn nhìn nét hơn là nhìn như đèn như thế này quy này là ba này là hai này anh em là át này là ba tiếp này đó là hai này 8 này như thế này thì còn gì để nói nữa đúng không anh em là 7 này 4 này 5 này rất chính xác đúng không anh em thế nên là nếu áp dụng mình trực tiếp chơi liêng chẳng hạn anh em chia bài nhà này đó chia bài anh em nhìn đấy anh em đánh âm tẩy anh em nhìn thấy từng lá một này là 8 này đúng không ạ 7 này 6 này đấy, anh em âm tẩy luôn anh em xác định là mình đã được liêng 678 khi anh em nhìn được bài mình là 678 rồi thì mình đã biết các bài <laughs> không thể ăn được đúng không ạ 678 liêng luôn thì à, đấy anh em sẽ âm tẩy đánh thật to là 9 này anh em nhìn là 9 hình móc khóa này anh em nhìn thấy không ạ là 9 hình móc khóa uhm, anh em nhìn thấy không qua video thì nó hơi bị lá một chút anh em thông cảm nhé Đấy. còn chưa ngoài đời thì nhìn rất là rõ 9 này là 10 này nhìn thoáng qua là mình đã biết rồi là 6 này Đấy. là 5 này Đấy. là 8 này rất là rõ ràng đúng không ạ Đấy rất là đơn giản rõ ràng dễ chơi dễ nhìn đơn giản nhất rồi còn gì nữa đúng không anh em cái dòng kính áp tròng này nó sẽ dễ chơi hơn dòng máy đánh bài rất nhiều vì anh em à, biết điểm đấy rất là đơn giản dòng máy đánh bài thì uh, chuẩn xác 100% nhưng mà nó sẽ khó chơi hơn dòng kính em một chút yêu cầu kỹ thuật của anh em cao hơn còn dòng kính này thì anh em đã nhìn thấy bài nhìn thấy điểm cứ thế mà chơi thôi thì uh, anh em uh, cần biết thêm chi tiết cụ thể gì thì cứ liên hệ trực tiếp với mình alo 084417 từ quý 9 hoặc là kết bạn Zalo với mình nha anh em Đấy. anh em nếu mà yêu thích cái dòng sản phẩm kính áp tròng này cũng như là yêu thích những video của Tuân Macao thì anh em hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tuân Macao nhé Xin cảm ơn anh em và xin chào toàn thể anh em